có quá rồi bà hỏi tôi là công thức làm nước mắm me như thế nào mấy bà đi theo tôi tôi chia sẻ cho nha làm nước mắm me trước tiên là mấy bà phải có xả chọn cho tôi hai cây xả cắt lát mỏng như thế này nè sau đó mấy bà phi lên cho nó vàng vàng nha lấy hai trái ớt ba củ tỏi sắc lát nhuyễn cho tôi Tiếp theo là mấy bà cho 4 muỗng cà phê đường pha với 1 tí nước ấm Nước mắm me thì làm sao mà thiếu me được đúng không? Mấy bà cho tôi một cục me tầm 50g như thế này Sau đó chúng ta dầm dầm dầm ra Cho hỗn hợp nè, ớt, xả, tỏi vào khuấy đều cho nó kẹo như thế này là chúng ta đã thành công rồi đó mấy bà Nước mắm me này mấy bà có thể chấm với mực nướng hay là cá nướng là ngon chúa bài luôn á Chúc mấy bà thành công nha